Em ơi chữ tình ngắn thôi Mà sao anh phải kéo theo một đời Em ơi em giờ có đôi Còn anh thì phải lẻ loi thật rồi Khi xưa hứa chẳng cách xa Gừng cây mùi mặn chẳng ham lụa la Hôm nay áo hồng gấm hoa Tình xưa người trả hiến anh thật là. You. em ơi em giờ có còn anh thì phải lẻ loi thật rồi khi xưa